là bộ quân không tang vào nhưng bây giờ công nghệ 6 sống không rồi người quân của ngõ rồi luôn những cái bộ bắt hay là những cái bộ vị không tang vào rất nguy hiểm anh em nhá những cái ưu điểm và nhược điểm nhà mình đã không ngừng cải tiến ra nhà mình đã cho ra cái máy nhận diện V66 này với cái máy nhận diện V66 này anh em đi chơi không cần mang bát đĩa quân vị anh có thể bình ta anh em đi chơi chỉ cần cầm cho tôi cái máy này thôi anh em đi nhá anh em chỉ cần biết địa phương anh em chơi con gì xong sới người ta chơi con gì ví dụ thăng long hay villa quân bài quân tú đều hết quân nào hoàn toàn là xe chín anh em nhá anh em đi về ví dụ địa phương tôi là chơi con tú đi thì tôi biết là sới là chơi con tú rồi tôi sẽ mua một bộ tú ở nhà để tôi nhận diện anh em đi nhá quân là hoàn toàn xanh chín rồi nó sẽ ghi nhớ vào quân cái nguyên lý hoạt động nó cực kỳ đơn giản nẻ dung một cái sấp hai dung hai cái và tứ tưởng dung tại sao dung nhịp nhàng như thế tí nữa tôi sẽ vào tôi thực tế luôn và tôi hướng dẫn luôn cho anh em tại sao là dung nhịp nhàng như thế anh em nhìn nhá dung là dung trực tiếp máy không phải qua bất cứ bộ phận nào nữa cứ 3 mét hết về dung là dung trực tiếp bên nó anh em nhá bây giờ tôi sẽ test thử luôn cho anh em bát đĩa quân vị hoàn toàn là xanh chín anh em nhá cuối cái video này tôi sẽ đập bát và đập đĩa và xé quần cho anh em nhà mình ạ thì có ba cơ sở một là ở Hà Nội bến xe Mỹ Đình hai là bến xe Đà Nẵng ba là bến xe miền Đông anh em nhá bây giờ đi chơi anh em chỉ cần khởi động nguồn lên nó sẽ lên đèn tôi biết là địa phương tôi trông tú tôi sẽ lấy một lá bài bất kỳ đây là lá bài của sới bây giờ tôi sẽ lấy một lá bài ở ngoài chợ đi anh em nhá anh em nhìn nhá nhận diện phải nhận diện tất cả sóng lưng anh em nhá không được nhận diện một vâng anh em nhá anh em đặt lên khoảng 5 đến 10 giây nó sẽ rung lên cái nó đang ghi nhớ cái màu xanh 2k này coi như là cùng tác dụng nữa anh em nhá bây giờ tôi sẽ để ra cái bát này để cho anh em nghe cái rung của nó và cái đèn của nó ra sao anh em nhá bây giờ tôi cắt thử luôn lá bài một số tôi test thử cho anh em nhà mình ạ có hai cơ sở ba cơ sở bến xe mỹ đình hoặc là bến xe đà nẵng hoặc là bến xe miền đông anh em cầm bát nhất quân vị của anh em đến thử hàng trực tiếp anh em nhá tôi để ra cái bát này dùng để cho anh em nghe và cảm nhận anh em tứ tử nó không thu được màu nào tất nhiên nó không dùng đấy ba đen hay ba trắng nó thu thiếu một màu nó sẽ dùng một cái Sơ mai nó thu thiếu hai màu dùng hai cái và vâng, nháy hai cái đèn ba đen hay ba trắng nó dùng một cái tứ tử không mà dùng rồi bây tôi vào thực tế luôn tôi test thử cho anh em vài ba thứ bảy anh em đã anh em nào cũng nhu cầu alo trực tiếp mình số loại trên màn hình nhà mình chỉ có một số loại duy nhất trên màn hình anh em nhé máy báo rung hai cái rồi cứ để 5 đến 10 giây nó sẽ thu được màu quần anh em nhá tất nhiên số hai rồi mở này không mở ở trên xài anh em nhá tiếp này máy báo rung một cái rồi trong bát trong biết tất nhiên lẻ rồi mở này không bạ sai ba đen này chồng quân chồng vị máy đều ra quả người có thể sai nhưng máy móc không bao sai bởi tôi đúc luôn vào người dung chỉ mình biết được người cạnh không thể biết được anh em nhá anh em như này anh em cầm bát đĩa quân vị của anh em đến cửa hàng trực tiếp anh em nhá máy báo dung hai rồi trong bát trong đĩa tất nhiên số hai rồi mở này không mạ sai chồng quân chồng vị máy đều được ra kết quả anh em nhá tiếp này ba cầu rồi máy vẫn báo dung hai tất nhiên số hai rồi mở này không bàn sai kỷ niệm cho anh em một hai tiếng bạc nữa anh em nhá anh em là có nhu cầu alo trực tiếp mình xuống lại trên màn hình để mình tư vấn thể hơn anh em nhá ba cầu rồi máy vẫn báo dung hai đánh 200 triệu vào số hai mở này không bảo có chuyện xài anh em nhá bây giờ tôi sẽ để ra cái bát tôi kỷ niệm cho anh em một tiếng bạc nữa để cho anh em nghe và cảm nhận anh em nhá còn cuối video này tôi sẽ đập mát và đập điệu xé quần cho anh em anh em nhá máy báo không dung rồi trong bát trong đĩa tất nhiên là tứ tử rồi tôi đánh 200 triệu ở senko mở này tứ trắng này anh em này qua vài tiếng bạc anh em biết độ chuẩn xác của máy nhận diện V66 là bây giờ tôi để lẻ xem một dung nhá anh em nhá lẻ tất nhiên là dùng một cái rồi anh em nhá qua vài tiếng bạc anh em biết độ chuẩn xác của cái máy nhận diện V66 này như nào rồi anh em nào có nhu cầu alo trực tiếp mình xuống tặng trên màn hình bây giờ tôi sẽ kiểm chứng luôn cho anh em quân và bát đĩa hoàn toàn là xanh chín anh em nhá bây giờ tôi sẽ đập phát và đập đĩa cho anh em anh em nhìn này một trăm trăm là sành chín anh em nhá anh em này cảm xem clip